Core Drip USA High-End Equipment Instruction Cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center Chào mừng các bạn đến với thiên đường cardio của THOL Dream Center quận 9 À, chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn các thiết bị cardio chuẩn Mỹ Đế tại Thor Gym quận 9 Cũng là những cái máy được trang bị trong hệ thống thể hình online Gym Center đây là những chiếc máy rồi là à, tuyệt vời của trung tâm chúng tôi có tên là so thương hiệu son máy này là y 95 hy vọng duy không nhớ sai y là viết tắt chữ electrical còn gọi là máy tập toàn thân máy này cũng là một trong những máy rất là quan trọng rất là quan trọng của chương trình cardio mà Duy muốn đề cập với các bạn các bạn hãy đến thiên đường cardio của Duy Nguyễn để bạn tận hưởng hết tất cả những cái tinh hoa những chất xám của sự đầu tư dàn máy cardio mà Duy ngày đêm phải suy nghĩ đây là chiếc máy tập này bạn thấy không thấy Duy tập rất là trơn bạn có thể đi như vậy không cần điện luôn màn hình chưa lên nha các bạn không cần điện luôn nhưng mà cái mà Duy muốn nói nó rồ hơn cái chương trình của cái máy này nó giống hệt như chương trình của cái máy TT8 nó chung hãng các bạn nên những cái chương trình nó cũng gồm có manual, hill, fast burn, cardio, trend thì tất cả những cái chương trình đó các bạn chưa biết thì các bạn xem lại video mà Duy đã quay trong cái chương trình máy chạy bộ còn bây giờ là Duy hướng dẫn các bạn cái cái những cái tính năng của cái máy này thôi những cái tính năng, những cái thao tác và cái cách tập luyện trên cái máy này để các bạn đến với hệ thống Thor Gym các bạn hoàn toàn có thể tự tập được rồi bây giờ chúng ta cùng nhau nhìn trên màn hình thì nó cũng giống như là cái cái cái cái máy màn hình của máy chạy bộ thôi nó không khác nhau nhiều lắm rồi bây giờ dàn nút cũng bố trí cũng tương tự như vậy nhưng mà nó khác ở chỗ là bên đây là inline inline inline là độ dốc á inline là độ dốc level là tốc độ vậy thì độ dốc là cái gì lạ quá tôi chạy bộ trên tôi đi tôi đi trên cái máy này mà độ dốc là cái gì đó bây giờ mình thử độ dốc là gì đúng không bây giờ mình cứ chỉnh qua menu ngồi chơi đi giống thằng kia nhưng không ăn đâu những cái đây nè đó màn hình khá đẹp nó cũng giống như thằng kia thôi màn hình nó cũng kiểu trung hãng mà đó bây giờ inline đang là một level là một level là gì là cái độ nặng của cái máy chứ không phải là tốc độ nhanh nha cái này nó càng nhẹ mình đạp càng nhanh mà tao nó nặng quá là mình đạp không được rồi bây giờ chúng ta test bên cái inline là chỗ nào vậy thì cái nút nào để thao tác cái inline đây đây mà thấy không bên trái là nút thao tác inline nhưng mà nếu mà nó ngu như vậy thì vui nguyễn mua làm gì đó mà để ý trên đây nó có nút là thao tác inline nữa này không bên đây là thao tác level bên đây là thao tác inline bình thường á thì inline nó bằng không nó nằm ngang còn bây giờ inline nó dốc lên nó nó nó nằm xéo xéo lên thì nó nhấn vô cái đùi trước nhiều hơn nha các bạn nè nó nhấn vô cái đùi trước nhiều hơn đó, nó đổ người về phía trước nhiều hơn hiểu chưa đó, nó đổ người về phía trước nhiều hơn vậy thôi người ta hiểu inline rồi đó tốc độ thì biết rồi nè bây giờ di sẽ đang là tốc độ 1 nha bạn thấy di đạp không di đạp rất là nhẹ nhàng bây giờ nhấn tốc độ lên nhấn tốc độ lên bên tay phải á đè luôn là đứng lại á tốc độ 20 là mắc vậy thì liệu 20 mình có đạp nổi không nè nhìn duy nha rất là vất vả rất là vất vả không nổi đâu các bạn nặng quá nó chậm nó di chuyển đâu có nổi đâu nó nặng quá đó nên chúng ta chỉnh tốc độ mu đau đau xuống tốc độ chừng 10 thôi ha là hai chục trung bình là 10 vậy trung bình là 10 là tôi chơi được rồi đó ha trung bình là 10 vậy thì nó quay lại cái bài toán nó quay lại cái bài toán giống như là chạy bộ vậy thì cái chương trình là gì là sự kết hợp giữa thời gian độ dốc và tốc độ đó ba thông số đó nó tạo thành cho bạn một cái chương trình phức tạp rồi phần tiếp theo duy giới thiệu các bạn là cảm quan về các cái tư thế tập rồi bây giờ cách dạy tay cầm nó có hai vị trí một là phía trong hai là phía ngoài vậy thì nên dùng cái nào phía trong á thì chúng ta tập sau, nó đo được nhịp tim nha các bạn đó đứng tư thế số 1 mà quyền thoại của Di á phô cầu rảnh đằng chút thấy không đó đạp bà muốn tập cái kiểu đổ người như vậy thì làm ơn cái tay ở đây nhấn cái inline lên nó nhấn inline lên nha là đi ra nó chạy lên nè inline hai chục rồi đó rồi giờ đổ nè đổ bao đã luôn nhấn vô cái đùi trước nhiều hơn đó ở cách tập này thì cơ thân dưới thân dưới nó hoạt động thân trên nó chưa hoạt động muốn thân trên nó hoạt động á thì đổ cái tập khác hai cái tay vậy nè đó thân trên nó phụ nhưng mà như vậy thân trên nó cũng chưa nhiều lắm nha các bạn muốn thân trên nó nhiều lắm hãy inline về một bằng cách nhấn tay trái đè luôn inline nó chạy về một rồi từ từ nó hạ thẳng ra inline càng cao tập càng mệt tốc độ càng cao tập càng mệt đó duy thích cộng xuống ngoài nè ha kéo tốc độ lên chưa phê kéo là thường phải tập nặng nó như vậy kéo mới phê nè level 13 đó các bạn thở như gì luôn ok stop để chúng ta qua chương trình thời gian dạy nãy giờ chưa coi máy kia nó cho 5 phút chắc cái máy này nó bắt 10 phút rồi bây giờ ví dụ như mình chạy à, H2T đi chị thích này hơn mấy chương trình kia nó cũng giống vậy thôi nó nữa chọn H2T kịch thời gian 10 phút xuống một chút có được không không được rồi 10 là minimum rồi này nhẹ thôi Bạn nhìn vô đồ thị nó sẽ khác một chút so với máy chạy bộ máy chạy bộ là chu kỳ nó chu kỳ nó ngắn hơn số lượng chu kỳ nó nhiều hơn còn máy này á thì chu kỳ nó dài hơn số lượng chu kỳ nó ngắn hơn nó chỉ có bốn chu kỳ thôi chu kỳ là gì là một cái cao kết hợp một cái thấp cục cao là gồm hai hai, hai cục cục cao là gồm hai cột nó cục thấp là gồm hai cột nó kết hợp với nhau nó tạo ra một chu kỳ và đây là một cái máy kết hợp rất là tuyệt vời chung với máy rô đó. đó rồi các bạn cứ trải nghiệm hết tất cả những chương trình bạn thích mình chỉ minh họa cho bạn một chương trình thôi thao tác nhớ bên tay trái là inline bên tay phải là level bạn có thể chỉnh ở đó inline nó nhảy inline dưới đây level là level này đó thì bạn có thể thao tác trên màn hình cũng được hoặc là thao tác trên tay cầm thao tác trên màn hình là lúc chúng ta chỉnh để chúng ta chạy còn trong mà trong lúc mà chúng ta chạy chúng ta thao tác trên lúc này hai lúc này trong một cái chương trình chúng ta đã chọn mà chúng ta thay đổi bất kỳ ở một cái cột nào thì từ đó trở về sau nó đều thay đổi hết nhưng mà nó biến thiên theo cái đồ thị được lập trình sẵn đó, thói quen của Duy là lên cái máy này là Duy cũng chạy manual các bạn thể loại này nó thích hợp manual manual là chạy nó rất là ok tại mình kết hợp với hai nút bấm này nè mình à, control theo cái sức của mình nó rất là tiện còn khi mà những cái máy khác á mà nó không có thiết kế hai nút bấm này á, là Duy chạy chế độ là Duy chạy chế độ hiểu không